Thưa quý vị và các bạn, thế trận nào cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia? Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về với Indo tại AFF Cup 2022 với tâm thế là buộc phải thắng nếu muốn có mặt ở chung kết. Trong khi đó thì Indonesia chỉ cần hòa có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức trước Việt Nam là sẽ góp mặt ở trận tranh cúp vô địch. Tâm thế đó giữa đôi bên có thể sẽ khiến cho thế trận và cách tiếp cận của Việt Nam và Indo có sự khác biệt. Việt Nam sẽ ghi bàn trước. Dự đoán về thế trận trong bàn so tài ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indo ở sân Mỹ Đình. Bình luận viên Quang Huy đã đưa ra quan điểm. Thực ra thì hiểu một cách nào đó, hòa 0-0 không khác gì là thua 0-1. Điều đó đồng nghĩa là đội tuyển Việt Nam có thể nhập cuộc với một thế trận phủ đầu trước Indonesia để tìm kiếm bàn thắng sớm. Rõ ràng là kết quả 0-0 ở lượt đi hứa hẹn sẽ đem đến trận lượt về với sự khó đoán. Đội nào cũng có lợi thế của riêng mình để toan tính thiệt hơn về chiến thuật xuyên suốt 90 phút. Như đã nói ở trên thì tuyển Việt Nam cho dù được đá sân nhà nhưng với luật bàn thắng sân khách, việc phải nhận bàn thua trước Indo tại Mỹ Đình sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp khó khăn. Bình luận viên Quang Huy nói tiếp: "Tôi cho rằng sẽ là hợp lý nếu tuyển Việt Nam có bàn dẫn trước. Nói gì đi nữa thì hàng thủ của Việt Nam tuy sọc sạch nhưng vẫn đáng tin cậy. Rất khó để đối phương chọc thủng lưới của Văn Lâm ở thời điểm hiện tại. Tôi cho rằng Indonesia sẽ để thủng lưới sớm trước Việt Nam. Khi có bàn dẫn trước thì tuyển Việt Nam sẽ buộc Indo phải lao lên để tìm bàn gỡ. Khi đó chúng ta có thể phản đòn. Sở trường của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhờ thế mà được phát huy. Ông Park không phải là mẫu huấn luyện viên thích kiểm soát bóng. Thay vào đó thì những tình huống phản công sau khi buộc đối phương đẩy đội hình lại là một đặc sản của vị huấn luyện viên này. Văn Quyết có thể đá chính cũng theo vận động viên Quang Huy, trong trường hợp Việt Nam hoặc Indo không sớm ghi bàn trong hiệp 1 thì sự căng thẳng sẽ bao trùm trong phần lớn thời gian của trận đấu. Khi đó tôi có cảm giác sẽ là một thế trận giằng co giữa đôi bên và bàn thắng có thể sẽ chỉ đến sau những sai lầm hoặc là khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay đổi trong đội hình xuất phát. Với sự hiện diện của Văn Quyết và Hồ Tấn Tài, ông nói Chúng ta cũng mới hay tin rằng trước trận đấu lượt đi ở sân Bunkano, Tấn Tài bị đau cho nên Văn Thanh đá chính. Trong một giải đấu mà thể thức bán kết, chung kết diễn ra theo diện lượt đi lượt về, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không vội vàng dùng Tấn Tài thi đấu ở ngay lượt đi. Thay vào đó, sau khi bình phục và sẵn sàng ở trận lượt về, Tấn Tài sẽ được ông Park dùng ở đội hình xuất phát. Bình luận viên Quang Huy cũng tin rằng Tiến Linh vẫn là gương mặt chủ lực trên hàng công của tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng Tiến Linh vẫn đóng vai trò quan trọng ở trên mặt trận tấn công của Việt Nam. Hãy chờ đợi cậu ấy thể hiện mình ra sao ở lượt về. Tuấn Hải cũng sẽ là phương án dự phòng cho Tiến Linh, tùy vào thế trận trên sân sẽ chuyển thi như thế nào. Trong 16 năm qua thì Việt Nam chưa thắng được Indo ở AFF Cup. Nhưng nếu muốn vào chung kết thì Việt Nam bắt buộc phải đánh bại đại diện đến từ đất nước vạn đảo. Đây cũng là cái dấp cuối cùng mà ông Park muốn cùng tuyển Việt Nam vượt qua. Sau khi đã chinh phục được những cột mốc khi lần đầu giành huy chương vàng SEA Games đánh bại Thái Lan sau 10 năm ở một trận chính thức. Đâu rồi Quang Hải? Tiền vệ được chờ đợi nhất của tuyển Việt Nam đã hầu như lặng thinh suốt kỳ AF Cup 2022 này. Nhưng ở trận bán kết lượt về với Indo sẽ là lúc anh cần lên tiếng. Nguyễn Quang Hải là ngôi sao lớn không chỉ của riêng bóng đá Việt Nam. Anh nằm trong số những cái tên của khu vực Đông Nam Á được kỳ vọng là sẽ tỏa sáng tại AF Cup 2022. Mặc dù vậy thì có vẻ như là hành trình ở Pau FC đã biến Hải Con thành một phiên bản khác. Chặng đường mờ nhạt Quang Hải không dễ dàng xuất hiện tại AFF Cup 2022, một giải đấu mà không nằm trong hệ thống buộc các câu lạc bộ phải nhả quân. Nhưng trước đề nghị tha thiết của huấn luyện viên Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và bản thân Quang Hải, Pau FC đã chấp nhận để cầu thủ của họ về khoác áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù như vậy thì những đóng góp của Quang Hải cho đến thời điểm này là chưa tương xứng với sự mong đợi của đồng đội và người hâm mộ. Anh đã dính một chấn thương sớm ở trận gặp Lào. Trở lại bằng một đường truyền đỉnh cao cho Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn chốt ở trận gặp Malaysia. Nhưng sau đó là hoàn toàn mất hút ở hai trận gặp Singapore và Myanmar. Điều đáng nói là pha bóng mang đậm chất Quang Hải nhất chỉ đến ở thời điểm trận đấu đã bị được an bài. Khi mà Malaysia hoàn toàn sụp đổ sau quả 11m nhân đôi cách biệt mà Quế Ngọc Hải thực hiện thành công. Còn lại thì ở những thế trận rằng co khác, tiền vệ gốc Hà Nội này chưa một lần nào tạo ra điều khác biệt như là cách anh vẫn thường xuyên làm trong quá khứ. Ở trận bán kết lượt đi trên đất Indonesia lại là một màn trình diễn thất vọng nữa với cá nhân của Quang Hải. Trên cái nền chung là một lối chơi thiếu chủ động, nghèo ý tưởng của tuyển Việt Nam. Quang Hải khổ sở vì bị vây giáp, bế tắc vì bị bắt bài không dưới 3 lần, anh mất bóng, mở ra cơ hội phản công cho đối thủ. Thống kê về Quang Hải sau năm trận đấu tại AFF Cup 2022 gần như là con số không buồn bã. Một kiến tạo, không có cú sút nào trúng đích và đương nhiên là không có bàn thắng. Vậy thì Quang Hải của chúng ta đâu rồi? Một Quang Hải mà tháng 6 năm 2021 còn sút xa xé lưới của Indonesia. Một Quang Hải mà cứ gặp Malaysia là ghi những bàn thắng ở mọi tư thế và cự ly. Một Quang Hải sau mỗi phan mừng là rực sáng lên ánh nhìn kiêu hãnh và chinh phục. Bây giờ những khoảnh khắc đó đang trở nên hiếm muộn với Quang Hải. Indonesia rõ ràng đã mạnh lên và họ dành sự quan tâm đặc biệt cho Quang Hải. Nhưng bản thân Quang Hải cũng đang ở những bước lùi trong sự nghiệp của mình. Vậy thì điều gì đang ngăn trở bước chân Quang Hải? Cho đến lúc này thì còn quá sớm để đánh giá được và mất cho chuyến đi phiêu du trời Âu của Quang Hải. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào những dấu ấn ở sân cỏ mà tạm kết luận rằng Quang Hải của Pau FC đang nhạt nhòa hơn Quang Hải của Hà Nội. Khi đến với Pau FC, cả Quang Hải lẫn người đại diện của anh đều đã lường trước những vết xe đổ của những cầu thủ Việt Nam khác ra nước ngoài thi đấu. Nhưng ngay cả những tính toán kỹ lưỡng đó cũng không đủ giúp Hải có được vị trí an toàn. Cái khó của Quang Hải cũng là cái khó của Pau FC. Đều là những cầu thủ nhỏ và đội bóng nhỏ. Hải đã tập nỗ lực gấp nhiều lần để bù đắp thua thiệt về vóc dáng và sức mạnh. Xong, anh đã ngày càng đuối về cơ học so với những người cạnh tranh vị trí cao to khác. Pau FC ban đầu cũng giành được sự tôn trọng lớn cho Quang Hải với thời lượng ra sân đều đặn. Đôi khi huấn luyện viên Dieder Tolot còn xếp Hải đá chính. Nhưng rồi Pau FC tuột dài với chuỗi trận hòa và thua. Ông Tolot cũng không thể đánh được cái ghế của mình bằng một cầu thủ Đông Nam Á bé nhỏ và thực sự là chưa mang lại dấu ấn nào nổi trội. Vậy là tần suất chơi bóng của Quang Hải cũng đã thưa dần. Cho đến giai đoạn cận kề World Cup 2022 thì anh hầu như không còn được thi đấu nữa. Việc Pau FC đồng ý nhà Quang Hải về AFF Cup cũng thể hiện rằng anh chẳng còn quá quan trọng với câu lạc bộ. Với Quang Hải thì rời Pau FC lúc này cũng khá giống như một lời tạm biệt cho tương lai. Còn với tuyển Việt Nam, thầy Park cũng đủ tin tưởng để sớm nhận ra rằng đó không phải là một Quang Hải phiên bản tốt nhất. Vũ khí sắc sảo nhất làm nên Quang Hải đó là những pha nhấn nhá qua người bằng động tác giả hay là đẩy bóng vào trụ của đối phương và những đường truyền cắt tiết trong tư thế không ai ngờ tới là những cú sút như là từ trên trời rơi xuống. Tất cả những phẩm chất đó dường như đã bị thui chuột ở Bao FC, nơi mà Hải không còn tự tin cầm bóng, không được mạo hiểm truyền bóng và cũng không có đồng đội nào sẵn sàng hỗ trợ để anh chơi sáng tạo. Hải đang đơn độc trong nỗ lực chứng tỏ mình và mỗi ngày trôi qua thì anh lại phải tự bình thường hóa mình đi một chút. Bình thường hóa là điều hiển nhiên và bắt buộc. Để hòa nhập, để phục vụ một câu lạc bộ, vốn dĩ trận nào cũng mang tính chất chung kết ngược. Nhưng bình thường hóa cũng nhanh chóng biến quang Hải thành quen với những đường truyền một nhịp vô thưởng vô phạt và lạ với những tình huống chơi bóng bằng cảm xúc. Đó chính là lý do vì sao chúng ta thấy Quang Hải vội vã đẩy bóng đi ngay và thường để mất bóng mỗi lần bị cầu thủ Indo áp sát. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta thấy Quang Hải úp volley đập đất vọt xa Indo hàng mét? Quả đá sở trường mà khi Hải còn ở Việt Nam thì ít khi anh thực hiện lỗi đến như vậy. Nghề đá bóng, nói cho cùng thì thành hay bại vẫn nằm ở cảm giác thi đấu. Đặng Văn Lâm cũng ngồi chơi cả một mùa ở bên Nhật Bản. Nhưng chỉ cần vài tháng được bắt cho Bình Định đều đặn, anh đã trói sáng trở lại tại áp cấp lần này. Quang Hải thì không có được may mắn đó. Nhưng hy vọng với sự điều chỉnh của Thế Park